Ờ, ví dụ khi tác dụng với oxy này Thì hầu hết các kim loại trừ các kim loại quý Ví dụ như là bạc này kim loại platin hay là kim loại vàng thì đều có khả năng tác dụng với oxy và tạo thành oxit bazơ. Đều có khả năng tác dụng với oxy tạo thành oxit bazơ nhá. Đấy ví dụ là kim loại R của chúng ta khi phản ứng với phân tử O2 là phân tử oxy khí oxy ở dưới nhiệt độ cao sẽ tạo thành R2OX đây là oxit các em nhé oxit bazơ hoặc là oxit kim loại là chính xác nhất được chưa nhỉ ví dụ canxi khi cộng với oxy tạo thành CaO à, canxi oxit cái chất này là chúng ta đã ờ, học ở trong cái chương 1 rồi chúng ta có nhớ không đó chính là vôi sống các em nhé à, hay là khi mà đốt nhôm ở trong oxy tạo thành Al2O3 là nhôm oxit được không? Cái lớp này khi nó tạo thành nó sẽ bảo vệ cái bề mặt của nhôm nó không cho phản ứng với uh, các cái chất khác nữa ở ngoài điều kiện không khí bình thường. em chú ý nhé. Đấy, đây. Đây, đây cũng là một cái ứng dụng của cái việc là đốt cháy các cái nguyên tố tạo thành pháo hoa với các cái ánh sáng khác nhau. Khi mà sắt tác dụng với oxy thì nó tạo thành oxy sắt từ, nó không tạo thành sắt 2 và sắt 3 nhưng mà lý thuyết mà chúng ta đã gặp. Sắt là một trong các nguyên tố mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái trạng thái số oxy hóa khác nhau, có thể là sắt 2, có thể là sắt 3, có thể là sắt